Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại cái kênh BLB hút lúa của mình Thì anh em cũng đã xem những cái video trước mà mình nhận định cho tất cả anh em rồi thì anh em cũng đã biết Thì tối hôm nay sẽ có cái trận giao hữu giữa um, Aston gặp Villarreal vào lúc 3 um, giờ nha anh em thì mình cũng đã nhận định cho tất cả anh em thì rất là nhiều anh em về nhắn tin hỏi kèo mình cái trận Villarreal này thì sau hôm đó là qua ngày hôm sau nha anh em thì có trận Liverpool gặp AC Milan vào lúc 22 giờ 30 thì mình sẽ lên cho tất cả anh em thêm một cái trận chiến này là cái trận cúp nha anh em chứ không có giao hữu nữa là cúp liên đoàn của Bồ Đào Nha thì bây giờ anh em mình bay qua Bồ Đào Nha để nhận định trận này nha đây hiện tại anh em cũng thấy Porto gặp uh, Vizela vào lúc 3 giờ 30 ngày 17 tháng 12 thì sau cái trận của Liverpool gặp AC Milan thì sẽ tới cái trận Porto và Villa Real à, Vizela này nha anh em thì hiện tại anh em cũng thấy rồi đây là cái bảng đây là cái bảng đấu bảng A của cúp liên đoàn anh em bảng A của cúp liên đoàn Bồ Đào Nha nha thì hiện tại anh em cũng thấy thằng Bồ Đào Nha đang đứng cái vị trí đầu bảng có 4 điểm sau hai vòng đấu thì hiện tại thằng Velazea Vegela nó đang có hai điểm sau hai vòng đấu thì anh em cũng thấy cái thằng Mara này nè đang cũng có hai điểm sau hai vòng đấu mà trận này Mara gặp à, Chavez thì tương lai Mara sẽ có cái tương lai là có 3 điểm nữa để cái vị trí 5 điểm trên đầu bạn nếu mà cái trận này Porto gặp ừ, Vizela này Porto không thắng được Vizela thì Porto sẽ rớt xuống vị trí thứ hai thì trong những cái bảng đấu này nó chỉ tính được cái vị trí đầu bảng thôi anh em và không cái tính vị trí thứ hai nha vị trí đầu bảng thôi anh em xem cái trận gần nhất của thằng Porto đá với thằng Chavez trong cái cúp liên đoàn này luôn nha anh em là Porto thắng Chavez với cái tỷ số là 2-0 còn bên phía Vizela này là trận nào cũng có thể đỏ hết anh em đá chung Vizela này nó hai trận hòa và trận nào cũng có thể đỏ hết nha Thì trước đó Vizela đá với Chavez là tỷ số là hai đều Thì Chavez đang bị thẻ đỏ Còn trận sau thì đá với Mara Mara Và tỷ số vẫn một đều và hai thằng vẫn bị thẻ đỏ Thì cái trận đầu tiên của Porto gặp Mara là cũng hai đều và vẫn bị thẻ đỏ thì hiện tại cái thằng Vizela này đang bị thẻ đỏ cầu thủ nên cái trận này nó gặp Porto nó sẽ bị rén anh em bị rén và rất có thể là Porto sẽ thắng cách biệt cái tỷ số trong cái trận đấu này thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu gần nhất là tháng 8 cái này là cúp Bồ Đào Nha anh em cúp Bồ Đào Nha nha thì Porto đã thắng Vizela với tỷ số 1-0 và trước đó nữa Porto thắng với tỷ số 4-2 thì hai thằng này nó đá với nhau thì cách biệt từ hai bàn đổ lên thì anh em cũng đã thấy trong cái lịch sử đối đầu nữa hiện tại mình nhận định hơi sớm thì chưa có cái đội hình chính thức cho tất cả anh em thì cũng có thể là cái trận này cũng có xè nhiều cầu thủ trụ cột của Porto ra đá thì anh em cũng biết cái trận rồi rồi trận rồi mình cũng dẫn cho kèo tất cả anh em nằm bó chấp 1,75 đá với thằng Chavez này mình cho tất cả anh em chỉ nằm riêng thằng bó này không bao giờ anh em thua kèo từ đầu tới giờ anh em xem những cái video mà mình nhận định riêng về bó tô anh em nằm bó không bao giờ thua kèo nha thì cái đó là cái vấn đề quan trọng mà mình hôm nay mình nhận định cái trận này cho tất cả anh em để anh em kiếm một chút đỉnh vốn để anh em vào cái trận uh, tranh 34 của Croatia A và à, Maroc nha anh em thì cái trận này Porto nó cái nhà cái đưa kèo của ông Porto là hiện tại đang chấp hai trái và tài xỉu 3,25 thì hiện tại cái trận này kèo đánh giá thằng Porto rất là cao tại ông Porto quyết tâm thắng trong cái trận này để giữ cái ngôi đầu bảng thì trong những cái cúp liên đoàn này chỉ lấy được những cái đội đầu bảng không bao giờ lấy những cái đội dưới nha anh em thì anh em cũng rằng biết như vậy vì tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra là Porto chấp tới hai trái thì anh em cứ đã nằm cái mã kèo Porto chấp hai hai quà cho mình và anh em tài xỉu thì anh em cứ vào cái mã kèo rung vào cái mã kèo rung cho mình nha thì anh em cũng có thể lót là cái mã tỷ số 10 hoặc 21 dành cho Porto nếu anh em nào mà nằm Porto thấy chấp cao quá anh em sợ thua á anh em sợ thua anh em mới lót là cái mã tỷ số 10 21 dành cho Porto còn cái mã kèo này anh em cũng có thể nằm vào cái mã kèo tài thẻ hiện tại tài thẻ nó chắc tầm 3 tài thẻ rưỡi đến 4 thẻ anh em thì anh em có thể nằm vào cái mã tài thẻ thì tại sao mình khuyên anh em nằm cái mã tài thẻ thì anh em thấy trong cái lịch sử lịch sử đấu của những thằng à, Vizela này anh em anh em thấy hai trận đấu gần nhất trong cái cúp liên đoàn của Vizela thì trận nào cũng đều có thể đỏ hết nha anh em đây anh em thấy bên phía Porto đấu với mà ra cũng đều có thể đó thì bởi vậy mình phiên anh em nên nằm cái mã tài thẻ là hợp lệ nhất thì những anh em nào mà đang chơi bên ngoài á qua thầu qua cò thì anh em mình cái đó mình thua thì anh em không có thể chơi được những mã tài thẻ mà anh em chỉ chơi được trên dưới tài xỉu chứ anh em không có chơi được mã tài thẻ thì anh em muốn chơi được những mã tài thẻ hoặc tài gốc á hoặc là rung á thì anh em cứ đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những mã đó và trang hiện tại bây giờ nó đang mọc lên như núm vậy anh em rất là nhiều trang anh em không biết trang nào anh em đăng ký vào nhiều khi anh em đăng ký đúng ngay trang ma thì cái đó là cái vấn đề mà anh em cần nên biết thì trang ma tại sao người ta kêu bằng trang ma thì anh em đăng ký rất là dễ anh em vào anh em đăng ký anh em nạp tiền một cái rụp là xong nhưng mà tới hồi anh em ăn anh em rút tiền cái đó mới là quan trọng anh em rút không được thì bởi vậy mình mới kêu là trang ma thì rất là nhiều cái trang nó đang mọc trên thị trường rồi thì tại sao mình khuyên anh em nên cần một người nào đã chơi qua những cái trang và kinh nghiệm trang nào uy tín ta giới thiệu cho tất cả anh em và anh em vào đó anh em chơi thì anh em muốn kiếm một cái trang nào uy tín để chơi được những mã kèo hiệu quả nữa thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình đó là 0963 7313 46 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký một cái trang uy tín nhất và đưa anh em vào cái nhóm của mình để chơi được những cái mã kèo hiệu quả nhất luôn để anh em có kiếm đợi được thu nhập và kiếm lại những cái mã kèo mà anh em đã bị thua trong cái mùa World Cup này rồi trong cái mùa World Cup này rất nhiều anh em đã cũng đã bị thua rồi thì hôm nay mình nhận định cho anh em cái trận này mình cũng tâm sự thẳng với anh em thì anh em cứ vào nhóm của mình chơi mình hướng dẫn anh em đăng ký cái trang đó là nhằm kiếm để tạo cho anh em để anh em có thể chơi được những mã kèo để anh em kiếm lợi nhuận về cho anh em chứ mình trả được cái gì trong đó hết nha thì cái đó là cái vấn đề mà mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang chơi thì anh em nào á mà có ý định đăng ký trang chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em một cái cách đăng ký trang cụ thể nhất cho anh em đến đây mình cũng đã nhận định và hướng dẫn tất cả anh em xong anh em nào đang xem mà thấy hay để lại cho mình một bình luận hoặc anh em có thể cho mình một lượt đăng ký kênh một lượt thích để mình có ra là video sau thì anh em sẽ là người nhận video đầu tiên nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha